Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phạm Minh Chính, Phạm Nhật Vượng, Lê Viết Lam, những cái bắt tay bẩn thỉu. Đã ăn thì phải ăn cho đậm, mà muốn ăn đậm thì phải dùng những doanh nghiệp tầm cỡ tỷ đô để làm những quả lớn. Trong những quả lớn phải ăn đậm ấy, đấy là quan điểm của ông Phạm Minh Chính, một con người đang kiếm rất nhiều tiền nhưng người dân không hề hay biết bởi những gì mà họ cho xã hội biết chỉ là mặt nạ bên ngoài Phạm Nhật Vượng, ông chủ của Vingroup là tên tuổi mà nhiều người nghĩ rằng ông ta là thiên tài trong kinh doanh. Tuy nhiên, sự thật không phải như vậy. Bàn tay chính trị đã giúp cho Phạm Nhật Vượng có được như ngày hôm nay. Đó là lý do tại sao Phạm Nhật Vượng muốn lấy lô đất nào thì được lô đất đó. Đây là hình ảnh Phạm Nhật Vượng vì sao có quyền lực. Lê Viết Lam vốn là bạn thân của ông Phạm Nhật Vượng, lập ra Sun Group để cùng nhau làm ăn chung với Phạm Nhật Vượng. Tương tự với Vingroup thì Sun Group cũng muốn lấy miếng đất nào thì sẽ được toại nguyện miếng đất đó. Cả Phạm Nhật Vượng và Lê Viết Lam đều phải nhả lại 30% cho Phạm Minh Chính. Đó là thông tin nội bộ cho biết. Tuy nhả phần rất đậm như thế, nhưng Vượng và Lâm vẫn hưởng rất nhiều từ những thương vụ lấy đất này. Vào tháng 6 năm 2021, Ông Phạm Minh Chính thăm sân bay Biên Hòa yêu cầu biến sân bay này trở thành sân bay lưỡng dụng. Ngay buổi chiều, Bộ Quốc phòng có văn bản phản đối việc lấy sân bay Biên Hòa bất thành, ông Phạm Minh Chính chuyển sang sân bay khác. Tiếp theo là sân bay Chu Lai, tỉnh Quảng Nam. Ông Chính ép Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể phải giao sân bay này cho Sun Group, hạn chế chuyến bay thương mại tới sân bay quốc tế Đà Nẵng mà phải chuyển vào sân bay Chulai nhằm mục đích phục vụ cho Sun Group. Sau khi giao sân bay Vân Đồn cho Sun Group, Sun Group đã tiếp tục với tới sân bay Sapa. Trong khi sân bay Cam Ranh chưa dùng hết công suất, ông Phạm Minh Chính lại có chủ trương cho Sun Group tiếp tục làm sân bay ở Cam Lâm ngay bên cạnh và phía bắc của tỉnh Khánh Hòa sẽ có thêm sân bay nữa ở Vân Phòng. Tính ra chỉ riêng tỉnh Khánh Hòa đã có tới 3 sân bay. Đây là hình ảnh người đàn ông đầy quyền lực. Lê Viết Lâm là một doanh nghiệp và quyền lực từ đâu mà có là câu hỏi được đặt ra. Đi công tác các tỉnh, mục tiêu của ông chính là lấy đất, lấy dự án cho hai đại gia Vingroup và Sun Group. Nghèo như tỉnh Bình Phước phải nộp cho Sun Group 16.500 hecta Ở Khánh Hòa thì lấy cho Vingroup 18.000 hecta Vân phòng dành cho Vin và Sun Group bởi ông chính đặt ra điều kiện nhà đầu tư phải có trên 5.000 tỷ đồng mà Việt Nam thì có mấy nhà đầu tư bất động sản nào có được. Vingroup và Sun Group là các nhà đầu tư phát triển bất động sản như được ông chính bật đèn xanh để Bộ Giao thông làm cho con đường cao tốc Bắc Nam, một cơ hội chia miếng bánh quốc gia rất lớn. Như vậy là khi lên làm Thủ tướng, ông Phạm Minh Chính đã đi khắp Việt Nam vét đất đai lùa vào tay Phạm Nhật Vượng và Lê Viết Lam. Sau đó dùng quyền lực hạn chế các sân bay cũ để lùa dịch vụ hàng không vào tay Phạm Nhật Vượng nhằm giúp hai đại gia này chuyển hướng kinh doanh. Việc kinh doanh nhà đang trong thời kỳ bão hòa, Lê Viết Lam và Phạm Nhật Vượng chuyển sang kinh doanh sân bay và kinh doanh đường cao tốc. Với vai trò là Thủ tướng, là người chỉ đạo cao nhất đối với các bộ trưởng, Phạm Minh Chính đang ép những bộ trưởng phải làm theo ý ông nhằm phục vụ cho hai đại gia bất động sản thuộc loại khủng nhất của Việt Nam này. Phạm Minh Chính cũng không dùng những dự án nhà nước để trục lợi lộ liễu như Nguyễn Tân Dũng trước đó. Phạm Minh Chính cũng không dùng người thân làm kinh tế để dựa hơi quyền lực ông như Nguyễn Xuân Phúc mà ông đã đi theo hướng khác. Hướng này đánh lửa hết hầu hết mọi người bởi những đại doanh nghiệp mà ông hợp tác ấy không liên quan đến họ hàng, thân thích và không liên quan đến nguồn vốn ngân sách mà chính phủ chỉ rót cho các bộ. Và như vậy, rõ ràng ông Phạm Minh Chính không gặm tiền của nhà nước mà ông Chính đã dùng người khác gặm tiền nhà nước rồi đưa lại cho mình. Đây là hình ảnh Phạm Minh Chính tại sân bay Biên Hòa vào ngày 27 tháng 6 năm 2021. Nếu không có những thông tin từ hậu cung Chúng tôi cũng như mọi người không hề thấy được mánh khóe làm ăn của ông Phạm Minh Chính. Những sai phạm mà ông Chính đang làm, chúng tôi sẽ từ từ cung cấp cho khán thính giả của Thời báo.de để mọi người nhìn thấu hơn những gì đang diễn ra ở bên trong lòng chế độ này. Mời mọi người sẽ đón đọc bản tin tiếp theo. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin gọi điện thân thiết với người giúp tàu đe dọa Việt Nam. Ông Trọng đang ngửa bài tẩy để chống lại mối đe dọa từ Việt Nam, ông Hun Sen, Thủ tướng Campuchia, đã mời Trung Quốc động thổ một dự án mở rộng nâng cấp cảng quân sự lớn nhất ở Riem hôm 8 tháng 6. Căn cứ hải quân Riem là tiền đồn quân sự quan trọng và thế chiến lược của Bắc Kinh ở Vịnh Thái Lan, cách đảo Phú Quốc của Việt Nam chưa đầy 30 km. Có nghĩa là từ đây có thể bắn pháo thẳng vào đảo Phú Quốc. Đại sứ quán Campuchia ở Mỹ đã gửi cho Washington Post nói rằng Việc cải tạo căn cứ chỉ nhằm mục đích tăng cường năng lực hải quân của Campuchia để bảo vệ sự toàn vẹn trên biển và chống lại tội phạm hàng hải bao gồm đánh bắn, đánh, bắt, đánh bắt bất hợp pháp. Tuy nhiên, ý đồ giúp Trung Quốc đe dọa Việt Nam thì ai cũng biết. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng gọi điện cho Hun Sen. Vào ngày 27 tháng 6, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gọi điện nói chuyện với ông Hun Sen, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia. Được biết ông Trọng gọi điện đến Hun Sen là để chúc mừng nồng nhiệt nhất. Được biết đảng CPP là đảng riêng của cha con ông Hun Sen. Hun Sen là kẻ khôn ngoan và thâm sâu. Việt Nam sợ Trung Quốc không dám hợp tác quân sự với Mỹ. Tuy nhiên, Hun Sen không dại như Đảng Cộng sản Việt Nam. Hun Sen dám công khai mời Trung Quốc sang lập căn cứ quân sự gần đảo Phú Quốc của Việt Nam để Trung Quốc thay mặt Hun Sen đe dọa Việt Nam. Campuchia mặc dù là chính trị độc tài nhưng quốc gia này không theo Cộng sản. Vậy thì cớ gì ông Nguyễn Phú Trọng lại tỏ ra thân thiện với đảng CPP? Chính họ đã chủ trương mời giặc phương Bắc sang đe dọa Việt Nam mà ông Trọng không tỏ thái độ sao? Đây là điều mà dư luận cả nước đặt ra. Hay ông Nguyễn Phú Trọng đang xem Trung Quốc là bạn vàng, là quan thầy, là đồng chí nên không phòng bị gì? Ông Nguyễn Phú Trọng cũng chúc mừng Đảng Nhân dân Campuchia đã lãnh đạo nhân dân Campuchia giành được những thắng tựu to lớn và quan trọng trên các lĩnh vực trong suốt 71 năm qua. Chúc mừng Campuchia vừa qua đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã, phường khóa 5 mà Đảng Nhân dân Campuchia đã giành thắng lợi. Đây là hình ảnh mời Trung Quốc lập căn cứ Hải quân Riem là lời đáp thực sự của Hun Sen với Nguyễn Phú Trọng. Không biết đảng này giành thắng lợi gì, thắng lợi trước Việt Nam hay sao? Họ mời Trung Quốc sang đặt căn cứ quân sự, đe dọa sự an nguy của đảo Phú Quốc của Việt Nam mà lại đi chúc mừng. Hành động đó của Đảng Nhân dân Campuchia có thể nói là khôn ngoan. Họ khôn ngoan hơn Đảng Cộng sản Việt Nam khi biết cách dùng sức mạnh ngoại bang mạnh hơn Việt Nam để khắc chế Việt Nam, thậm chí còn đe dọa cả Việt Nam. Theo ông Trọng, kết quả này một lần nữa khẳng định vai trò vị thế của Đảng Nhân dân Campuchia dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, ông Thủ tướng Chính phủ Hun Sen và sự tin cậy của nhân dân Campuchia dành cho Đảng Nhân dân Campuchia này. Tất nhiên, khắc chế được Việt Nam thì Đảng Nhân dân Campuchia làm cho dân Campuchia tin tưởng hơn rất nhiều. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng mà mời Mỹ vào cảng Cam Ranh khắc chế Trung Quốc đang ngày một lộng hành trên Biển Đông thì nhân dân Việt Nam cũng sẽ như nhân dân Campuchia mà thôi. Nhưng liệu ông có dám mạnh tay như Hun Sen hay không? Ông Hun Sen chân thành, rất khôn khéo, miệng thì ông vẫn rất lịch sự cảm ơn ông Nguyễn Phú Trọng đã gọi điện chúc mừng 71 năm ngày thành lập Đảng Nhân dân Campuchia, 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao của Campuchia và tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã phường khóa 5. Tuy nhiên, hành động của ông Hun Sen mới là chủ ý của ông ta. Hun Sen tuy là lãnh đạo nước nhỏ nhưng ông tỏ ra là người khôn ngoan hơn ông Nguyễn Phú Trọng rất nhiều. Ông Hun Sen là trụ cột cho người dân Campuchia bảo vệ đất nước của họ, còn ông Trọng thì không làm được tương tự như vậy đối với người dân Việt Nam. Và kết quả là Việt Nam từ 30 thành 40, ngày một xa rời xã hội văn minh. Đây là hình ảnh ông Hun Sen, người đã tỏ ra khôn ngoan hơn ông Nguyễn Phú Trọng khi tìm đồng minh để liên kết. Đáp lời ông Nguyễn Phú Trọng, Hun Sen cảm ơn Việt Nam đã phối hợp và hỗ trợ Campuchia tổ chức rất thành công lễ kỷ niệm 45 năm con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng. Tuy nhiên Hun Sen cảm ơn Việt Nam nhưng trong lòng của ông ta có vẻ luôn rẻ chừng Việt Nam. Nếu không rẻ chừng, ông đã không mời Trung Quốc sang lập căn cứ quân sự đe dọa tới Việt Nam.